xin chào mọi người nhé chào mọi người đến với à, channel của mình mình là mạnh tiến thì uh, hôm nay thì à, mình làm một cái clip uh, hướng dẫn mọi người cách đăng ký tài khoản dnx um, dnx.com um, tại vì uh, trong quá trình mình làm việc ấy mình uh, gặp rất nhiều các cái câu hỏi về của khách hàng về là làm làm thế nào uh, tạo tài khoản như thế nào <clears throat> và ờ, tạo tài khoản gồm có những bước gì và nó có khó hay không <clears throat> thì hôm nay mình làm một cái ờ, clip này để ờ, thực hành cách đăng ký tạo tài khoản uh, xác minh danh tính và bật mã 2FA <clears throat> để cho nó rõ hơn mọi người khi mọi người xem video có thể uh, dễ dàng uh, hiểu hơn cái cách làm và làm làm theo nó cũng sẽ dễ hơn ok thì đầu tiên mọi người vào trang ờ, đăng ký của denix com nhé denix com denix com này thì đây sẽ là cái giao diện à, và mọi người ấn đăng ký này ấn vào phần đăng ký ở đây <clears throat> thì phần đăng ký này sẽ gồm ờ, bao gồm phần à, địa chỉ email à, mật khẩu và biệt danh và mã giới thiệu à, phần mã giới thiệu này thì uh, <coughs> mã giới thiệu mọi người đợi mình chút mình lấy mã giới thiệu ok phần mã giới thiệu này thì uh, mọi người sẽ điền cái phần mã giới thiệu của những cái uh, những cái người mà giới thiệu mọi người vào trong cái thị trường này nhé <coughs> hầu như là anh em khi mà mọi người vào theo một ai đó thì người ta sẽ đưa cho cho mọi người một cái link mã rồi ở à, đây nó sẽ có sẵn mã giới thiệu rồi Đấy, và cái phần à, link đăng ký ờ, có mã giới thiệu của mình mình cũng sẽ để bên dưới phần mô tả nhé mọi người nhé <coughs> ok thì à, bắt đầu ở đây mọi người sẽ điền uh, cái, cái địa chỉ email của mọi người này địa chỉ email địa chỉ email này và mọi người điền mật khẩu này <coughs> ok điền mật khẩu này và biệt danh thì cái phần biệt danh này sẽ là cái um, cái nickname của mọi người nhé cái cái phần biệt danh này rất là quan trọng này tại vì trong quá trình mọi người sử dụng tài khoản uh, giao dịch mọi người muốn uh, thanh khoản hoặc là chuyển uh, đô qua lại để mua bán thì mọi người sẽ cần sử dụng cái biệt danh này nhé <clears throat> ví dụ ở đây mình sẽ để một cái biệt danh là uh, mạnh mạnh tiến 888 đi. ok rồi mình đăng ký này ok vậy là phần đăng ký của mình đã hoàn thành rồi nhé thì uh, sau khi mọi người đăng ký nó sẽ có một cái liên kết xác nhận đến cái email của mọi người thì mọi người quay trở lại email đây đấy uh, sàn sẽ gửi cho mọi mọi người một cái phần xác nhận này của mọi mọi người ấn active now đấy thì ở đây nó sẽ kích hoạt ừ, tài khoản thành công này rồi thì bây giờ là cái tài khoản của mọi người đã được tạo thành công rồi nhé bây giờ mọi người đăng nhập vào đăng nhập vào sàn này đó thì đây đây sẽ là cái giao diện của sàn đấy mọi người nhé à, <clears throat> khi mà mọi người ờ, đăng nhập vào sàn ấy, thì cái phần tài khoản này nó sẽ cho mọi người một phần tài khoản demo demo có 1.000 đô thì ở đây mọi người có thể uh, cái cái một 000 đô này là miễn phí nhé mọi người nhé mọi người có thể đánh thử trên cái tài khoản này hết chúng ta có thể reset lại bằng cái hình vòng tròn xoay này nhé mọi người nhé ok à, thì uh, sau khi mà đã tạo tài khoản xong thì mọi người vào phần hồ sơ hồ sơ ở đây đó ở đây có phần uh, thay ảnh này địa chỉ như và biệt danh của mọi người đã tạo ban đầu đây nhé <clears throat> ok thì bây giờ sẽ đến phần xác minh danh tính này người chú ý phần xác minh danh tính này xác minh danh tính này mọi người ấn xác nhận ngay thì vào đây sẽ có bước một thông tin cá nhân là quốc gia này chúng ta sẽ điền Việt Nam Việt Nam mình tên ví dụ như tên ở đây mình sẽ điền là cái này số chứng minh thư hộ chiếu thì mọi người sẽ điền số chứng minh thư hộ chiếu của mọi người vào đây à. ok thì đến bước tiếp theo bước tiếp theo là mọi người sẽ cần uh, tải lên cái ảnh mặt trước của chứng minh thư hoặc hộ chiếu hoặc là ảnh à, và kèm theo ảnh mặt sau của chứng minh thư và hộ chiếu nhé. thì um, mình đã tạo tài khoản xong rồi mình đã tạo tài khoản bằng chứng minh thư của mình rồi thì mỗi một tài khoản sẽ chỉ sẽ chỉ um, Ờ, dùng được một chứng minh thư để xác minh tài khoản luôn nhé mọi người nhé một chứng chứng minh thư của của một người chỉ được xác minh một tài khoản thôi và cái chứng minh thư của mình thì mình đã xác ờ, xác minh tài khoản của mình hiện tại đang sử dụng rồi nên ở đây mình sẽ không xác minh được nữa à, mình vào đến bước này hướng dẫn mọi người thôi sau khi mọi người upload ảnh ở đây mọi người upload ảnh đây ví dụ như này đấy thì mình chọn ảnh mình open lên là ok thôi <coughs> đấy thì sau khi mà mà mà mọi người chọn ảnh xong thì mọi người ấn gửi ấn gửi thì là sẽ sẽ sẽ đến ờ, bước đợi xem xét Đấy, tức là khi mà mình gửi lên thì mình sẽ đợi sàn xem xét cái các cái thông tin của mình xem đã xác thực chưa nếu ok thì thì sàn sẽ xác xác xác minh cho mình nữa mọi người nhé ok vậy là xong bước uh, xác minh tài khoản này xong bước xác minh tài khoản thì bước tiếp theo sẽ là cái bước mà mọi người cần bật cái mã 2FA này lên cái mã 2FA này thì có tác dụng để làm gì cái mã 2FA này <clears throat> nó sẽ <clears throat> giúp cho mọi người bảo mật tài khoản tốt hơn một cách tốt hơn hiện tại thì sàn DNS nó um, đang là uh, nếu như trong vòng 40 phút mọi người không hoạt động thì sàn sẽ tự ao tài khoản của mình ra và khi mà mọi người mỗi một lần mọi người đăng nhập vào vào lại sàn thì sẽ cần uh, tài khoản mật khẩu này sau khi ấn đăng nhập thì sẽ yêu cầu cái phần mã 2FA này để mọi người đăng nhập vào được đấy là cái thứ nhất cái công dụng dụng, dụng thứ nhất của cái mã 2FA và cái công dụng thứ hai nữa của cái mã 2FA này đó chính là khi mà mọi người um, chuyển khoản chuyển chuyển chuyển uh, Win chuyển USDT nội bộ để mọi người thanh khoản đấy thì mọi người sẽ cần kèm theo cái mã 2FA này nhé mọi người nhé thì ok bây giờ mọi người ở đây này có cái nút off này thì mọi người sẽ ấn gạt nó sang đấy để on thì ở đây sẽ có cái phần <clears throat> phần mã QR này mọi người có thể và phần mã QR và phần uh, cái mã sao lưu thì <clears throat> ok thì trước khi mọi người làm cái phần này nếu như những ai làm ở trên uh, máy tính thì có thể sử dụng cái uh, đây có thể sử dụng cái phần authenticator này của Google Chrome nhé mọi người nhé mọi người có thể tải về Đấy. À, hoặc là ở trên điện thoại thì mọi người sẽ tải cái Google Authenticator về nhé mọi người nhé và mọi người <clears throat> sao chép cái mã này này mọi người sao chép cái mã này như mình sao chép và đây mình ấn tạo thêm một cái nữa ở đây nó có scan QR code này nếu như ở trên điện thoại thì mọi người có thể scan cái cái cái cái, cái, cái hình mã này thì nó sẽ tự động nó nó được luôn còn ở đây mình không mình dùng máy tính thì mình sẽ nhập cái mã sao lưu này nhé. đây thì đây sẽ là cái phần uh, tên tên cái mã của mình thì mình sẽ để để giống cái tên ID của mình nhé, để mình dễ nhận diện ok và mình cho cái phần mã này vào đây Đó, ấn ok đấy mọi người thấy không nó sẽ tạo cho mình một cái mã dãy số gồm 6 chữ số thì ở đây nó sẽ có một cái vòng tròn khi mà cái vòng tròn này nó vẫn còn đang đang đang đen nhiều này và cái cái phần số này vẫn còn xanh tức là cái mã vẫn đang sử dụng được nha mọi người nhé còn khi mà cái mã này nó quay hết một vòng nó chuyển sang màu đỏ tức là đây đấy, nó quay gần hết vòng này thì tức là cái mã này đã không hết hạn rồi mọi người phải đợi đợi khi nào có một cái mã mới đấy đợi có cái mã mới màu xanh này thì mọi người mới sử dụng được nhé thì ok đấy là phần xong cái phần uh, mã mạng google nhé mọi người nhé tiếp đến mọi người sẽ nhập mật khẩu vào đây này ok và cái cái bước này mọi người cần làm nhanh nhé tại vì cái mã email này nó chỉ cho trong vòng hình như là từ 5 ờ, đến 10 giây thôi còn cái mã 2FA này là được 30 giây này mình sẽ đợi đây copy rồi và mình ấn gửi mã và mình sang cái email của mình để lấy mã ừ, đây mã đây mọi người làm bước này phải thật là nhanh nhé ok bật này đấy ừ, như mọi người thấy thì mình làm chậm quá mình làm chậm quá thì cái mã email có khả năng là đã hết hạn rồi hoặc là mã 23 đã hết hạn rồi nên là mình không thể không không không thể bật được thì mình sẽ làm lại nhé mình sẽ làm lại thật nhanh nhé <clears throat> khi uh, mỗi lần mà bật lại cái uh, mã ba này thì cái mã sao lưu này sẽ là một cái mã khác với mọi người nhé nên là mọi người để ý khi mà mỗi lần mà mình thực hiện không được ấy, thì mình phải copy lại cái phần mã này và làm lại để cho nó ra một cái mã mới đúng ok mình làm lại nhé mình sẽ để tin là mạnh tiếng còn là tám à, tài khoản một đi ok này ok đấy, thì nó sẽ ra cái tài khoản một đấy thì mình sẽ lấy cái mã này mình sẽ điền tiếp mật khẩu này đây bắt đầu mình sẽ lấy cái mã này mình nhấn gửi mã đây luôn mình sẽ sang đây để đợi lấy mã mới nhé mọi người nhé mình sẽ kiểm tra lại cái mã này ok là sang mã mới rồi Đó. bật ok chắc là mình làm chậm quá vẫn chưa được rồi nhưng mà cái quy trình mọi người bật nó sẽ bật cái mã 2FA này nó sẽ là như thế nhé mọi người nhé cái quy trình mọi người làm bật cái mã 2FA này như vậy ừ, cái bước đó thì mọi người phải làm thật nhanh nhé ở đây thì mình <laughs> làm hơi chậm một chút thì vẫn vẫn vẫn chưa được nhưng mà như thế là mọi người đã hiểu cái bước mà bật cái mã 23 này rồi đúng không mọi người đã hiểu cái bước bật mã 23 rồi đúng không đấy thì sau khi mọi người xác nhận danh tính nha mọi người bật mã 23 xong thì tức là mọi người đã hoàn thành một cái tài khoản hoàn thiện một cái tài khoản để có thể giao dịch được rồi đấy <clears throat> ở đây mọi người có thể chỉnh ảnh nữa này thì đấy là những cái bước mà uh, mọi người uh, khi mà mới tham gia cái thị trường này mọi người cần thực hiện để uh, bắt đầu quá trình giao dịch và có một điều nữa là khi mà mọi người ờ, về cái phần thanh khoản thanh khoản ờ, tức là khi mọi người ờ, giao dịch mọi người có lãi mọi người muốn thanh khoản đô đi để rút tiền về thì <clears throat> cái mình cũng nhận được rất nhiều cái câu hỏi này thì nên là hôm nay mình sẽ làm luôn ở trong cái clip này nhé ví dụ mọi người vào phần ví này đấy ở đây là nick mới nên là chưa có gì cả thì đây ở đây sẽ ở đây sẽ có là um, phần USDT đấy thì mọi người chỉ cần ấn vào phần rút tiền này đấy giá trị USDT tức là cái số lượng đô mà mọi người muốn thanh khoản ví dụ là 100 đô chẳng hạn mình sẽ điền cái biệt danh người nhận biệt danh người nhận người nhận tức là mình sẽ chuyển đô cho cái người mà sẽ sẽ sẽ mua cái 100 đô này và và chuyển tiền vào tài khoản cho mình thì mình sẽ điền cái biệt danh của người ta đây đây chính là cái công dụng của cái biệt danh ờ, lúc mới đầu mình làm ấy. thì mình sẽ điền cái biệt danh của người ta vào đây ví dụ như là mạnh tiến đi đấy và cái ghi ờ, phần ghi chú này mọi người điền cũng được không điền cũng được nhé đấy thì ở đây mọi người để ý này có một dòng chữ là bạn phải bật 2FA để yêu cầu rút tiền đấy tức là cái công dụng của cái phần mã 23 ở đây khi đây là mình chưa bật được khi mà bật được thì nó sẽ có một cái đoạn ừ, dòng như thế này để điền mã 23 nữa thì mỗi một lần chuyển mọi người cần điền cái mã 23 vào đây thì mới có thể chuyển được, được đô đi nhé mọi người nhé đấy thì uh, đây chỉ, uh, ờ, chính là các cái ờ, bước cơ bản để uh, mọi người uh, biết được uh, tham gia vào trong cái thị trường trong cái cái cái sàn đen này và mọi người chú ý với mình nhé là sàn là sàn đen com nhé mọi người nhé sàn đen com nhé tại vì hiện tại thì có rất chi là nhiều các cái sàn nó nó nó fake nó không không không phải là sàn chính thống nó fake cái sàn DNX này ví dụ như là sàn DNX.vn <coughs> thì uh, mọi người uh, chú ý nhé Ok thì ờ, chắc là cái video của mình hôm nay đến đây thôi. Đây là những cái bước cơ bản mình hướng dẫn mọi người những cái bước cơ bản để mọi người ờ, có thể ờ, bắt đầu tham gia tạo tài khoản và tham gia giao dịch trong cái thị trường này. Và <clears throat> ờ, hẹn gặp ờ, lại mọi người vào trong các cái ờ, video tiếp theo của mình nhé. <clears throat> mình sẽ làm ờ, các cái video về ờ, đào tạo này, đào tạo phương pháp chơi, đào tạo về ờm, các video chia sẻ về quản lý vốn và tâm lý giao dịch ở trong các cái clip sau mong là mọi người sẽ ủng hộ nhé ok uh, xin chào tạm, tạm biệt mọi người nhé <clears throat> hẹn mọi, mọi người vào các clip tiếp theo